chưa uống nước à ừ đúng rồi, đúng rồi không tối về lở hoa đúng rồi chắc cốp đó gì anh à, nhập mông lở hoa à. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là siêu nhân Tôi, Thằng Điêu Cẩy Tôi, bà Sơ Cai Xin, Xin chào tất cả mọi người. Ok các bạn nhé, rất vui lại quay trở lại với series ẩm thực của anh em mình nhé Đấy, Hôm nay thì uh, ba anh em mình có cái thử thách uh, rất là hay nhá Đó là ăn mì tôm trứng nấu với coca à, Đứa nào mà ăn hết trước thì anh sẽ thưởng cho 500k nhá Thưởng nóng luôn, Đi ok đâu? Không được anh ơi Sao? Ăn này lại càng tháo đuổi chết Ok anh em, anh đã chuẩn bị thuốc thang nước lôi đầy đủ hết rồi nhá Đấy Trước khi ăn mỗi thằng làm anh cho hai viên à, Bacterin nhá Ok luôn, ấm bụng luôn nhỉ không? nhá Ok chưa? Ok luôn anh à, Mấy anh em mình đi nấu mì các bạn nhá à. Ok các bạn nhá okay. Vậy bây giờ đến cái công đoạn hả à, ba anh em mình uh, lấy coca để uh, lấu sôi xong để uh, úp mì tôm các bạn nhá à, hai anh em mình đang vặn coca để Đấy. đổ vào xong để nấu uh, sôi coca nhé rồi đấy nấu sôi phát anh em là úp mì tôm luôn anh cho cho cho, cho trứng vào đã nhìn chất chưa các bạn ơi rồi ôi chưa gì nữa rồi sủi thì tăm nhỉ Mình sôi nhanh nhở, Nó là sủi bột Ờ, trong lúc chờ đợi thì à, ba anh em mình à, bắt đầu à, bóc mì tôm ra bát bạn nhá chờ coca sôi là bắt đầu anh em mình hãm mì tôm luôn à. hôm nay món rất là đặc biệt nhá mì tôm trứng nấu với coca nhá cho này không đứa nào ăn hết thì anh thưởng cho 500k ấm chưa ấm bụng nhỉ nhất chúng mày ăn không quá ăn không nhỉ vừa được ăn lại vừa được tiền hôm nay là mỗi thằng ba gói mì nhá và hai quả trứng lấu với coca cola đun sôi các bạn nha món này theo mình nghe là ngon đấy bày y salad uh, cà chua lên cho nó rực rỡ tí nhỉ đấy bày biện cho đẹp đẽ nhỉ đây này đấy sôi. Ok các bạn nhá, vậy là coca bắt đầu sôi nhá Bây giờ thằng điếu cày bắt đầu là đập trứng vào để trần trứng để nấu với mì tôm ờ, trứng coca nhá Đây gọi là trứng gì hả anh? Trứng uh, vịt các bạn nhá Ui rồi, ui ui Từ từ đừng đảo em mà kè luôn đấy Đảo ra vướng hết ui giỏi ôi nói ờ, đập trứng vào để tí ăn mì tôm trứng cô gà các bạn nhé ok ngon nhỉ ok các bạn nhá vậy bây giờ ờ, coca với trứng trước đã chín rồi bây giờ đổ ờ, vào mì tôm để hãm mì tôm các bạn nhá hãm à hãm, mì tôm này hãm này may món hơn đặc biệt này ôi vớt vớt trứng nó xuống vớt trứng xuống rồi đổ thêm đi thì cái cục bên kia nó sợ em thiếu em còn quả lứa à hai quả rồi mỗi bát hai quả trứng nhá đang lọc lọc ờ, sợi cay ôi nhìn trông bắt mắt nhỉ ừ. của anh này đấy căn okay từng ok nhá Để chờ cho mì tôm chín là thử thách của hai thằng sẽ bắt đầu các bạn nhé đấy đây là 500 nghìn nha thằng nào mà ăn hết là mình đã để sẵn 500 nghìn với uh, mỗi thằng hai viên thuốc uh, ờ, Beptidin các bạn nhé Ok các bạn nhé Vậy cái công đoạn uh, mấy anh em mình nấu mì tôm trứng với coca đã xong bây giờ bắt đầu uh, thử thách của hai thằng là ăn hết cái bát mì tôm nấu coca này sẽ ai ăn hết được 500k của mình nhá Đây thử thách của hai thằng bắt đầu Bình tĩnh Bình uống thuốc chưa Uống thuốc à? Ừ đúng rồi Không tôi về lở hoa Đúng rồi Chắc không? nhập mông lửa quá <laughs> chắc cốp đúng không tao thích mày bảo ạ rồi bắt đầu uh, hai thử thách của hai là bắt đầu nhá vâng hết được, được, được 500 k nhá ừ, ừ, ừ. ngon không ngọt ngọt ngon cứ tuần nào không là gì là ngon phết đấy món này món anh nghiên cứu sản xuất từ bao nhiêu năm nay hôm nay bắt đầu thử nghiệm đấy cứ tưởng gì mà ngon mì tôm trứng nấu với coca bạn nhá mì tôm đôi trứng quên mời các bạn xin <laughs> các bạn mời các bạn mời các bạn quên mời các bạn nhá mời cả các bạn nhá chỉ mà ăn đấy trứng trứng lòng đào bạn nhá nấu rất là nghệ thuật luôn <laughs> từ bé lớn trước bao giờ được ăn cái món nại như này đúng không nhờ vâng. hơi bị độc đáo nhờ Cái này không lần đầu tiên của các bạn ạ đầu tiên trong cuộc đời đúng không được ăn cái mì tôm này cái, cái chua chua ờ, mì tôm này nấu với coca cà chua trứng ngon nhá ngon nhìn ăn thằng à, hai thằng ăn hơi bị ngon nhỉ ngon đừng đùa món này hơi bị đặc sắc đấy ăn ghê không ngon thì mình thấy được được cả phải ngon anh ngon nhiều à để em ăn cho sáng được em răng <laughs> vị ngon không hai thằng thử phát biểu xem vị viết của nó nào vị nó vừa ngọt vừa thơm vừa cay vừa chua ngon ngon lắm các bạn ạ vừa ăn được, được tiền chẳng có ai sướng như chúng mày nhỉ bây giờ được ăn này còn được tiền đấy nhá thằng nào ăn hết là được 500k các bạn ạ em hết rồi ạ ừ. thằng điếu cày hôm nay hơi hơi bị sung cơ ấy nhỉ thằng sky hôm nay kém đấy nhìn thằng điếu cày ăn rất là ngon miệng nhỉ đợi em với 500k <laughs> thì ai đợi ai bây giờ nhờ, nhờ. <laughs> Ừ bảo sky nhanh còn kịp nhá thằng điếu gầy xong đến nơi rồi nước nước ờ, dùng ngon không ngọt nịm nhỉ ngọt ngọt không cần phải xương ờ, lấu nước ờ, dùng các bạn nhá hôm nay lấy coca lấu nước dùng thì có mà ngọt nịm luôn mấy bạn miếng trứng của mình nhá thử xem cảm giác như thế nào ừ. ngon không ngon này ạ nó không ấy đâu à, nó ừ. không ừ. kiểu là ngọt như kiểu ăn uống nước đâu và thứ hai trứng à, trứng ăn cái cái gì mà chảy chảy ra như cái này này ăn cứ nhận nhận mổ dạ cái à? lòng đào đấy hà thì thường ăn lòng trắng lòng trắng lòng trắng ngon hơn ăn cái bị đau bụng không anh ờ, mày uống thuốc sao đau bụng được à, quên làm hai viên berberin rồi <laughs> chán ruột rồi làm sao đâu bụng được nữa Thôi, nên, vì bác hồ mà phấn đấu để cố gắng em bác hồ này Đấy, hôm nay ờ, mất toi 500k chúng nó các bạn ngày công hơi cao vừa ăn mì trứng thì còn ờ, vừa được 500k nhờ anh mà đáng chơi cho em với nhá một tờ đấy cũng được <laughs> ngon đấy bảo anh em vẻ còn ngấy ngấy chưa no rồi à rồi 500 k đấy công mới cao nhá tắt rồi nóng nha ngon rồi ngon rồi <laughs> lên tới cỏ không <laughs> có ba gói mì tôm gì mà sắm quẩy thế nay mỗi thằng có ba gói mì tôm với hai trứng gì mà đã no ngọt ngọt chua chua vị hơi lạ nhở ngon nhở món này có khi anh sau này anh mở nhà hàng anh cho vào menu cho vào danh sách đầu tiên luôn <laughs> nó buồn cho bạn ấy rồi <laughs> tiền mới đét à, vẫn còn mùi thơm tiền từ ngân Nhưng hàng ra gắp này phát của mồm trôi luôn đấy 500 k kìa thằng nghe đầu nghe xuôi bây giờ đuôi chưa lòn lắm nhỉ làm dòm lắm bây giờ hai thằng nó chỉ cười trừ thôi các bạn không nói lên lời luôn nó no quá no quá à? liệu liệu có chơi được vụ này không để anh còn biết đường ta sắp tôi rồi Đấy, anh bây giờ cho thêm một cái à, ưu uh, đãi nhá chỉ cần hết cái còn nước không còn ăn hết nhá đấy ưu tiên thế thì đã ok ăn hết mì là được gì gì anh hết mì là được nước bỏ lại được ok này ưu tiên lắm nha ok thắng nghe vẻ sắp ợ lên tới cổ nhỉ nó tới play no quá <laughs> ăn sắp xong được khả năng thằng điếu cày sắp xong rồi các bạn ạ tôi chuẩn bị bay 500k rồi ừ. anh ơi con gì vậy? đậu trên trời tiền rơi anh ạ tiền rơi em ăn đấy đất no rồi sĩ bảo cường đúng không vâng em mất được em thắng rồi anh này đâu vớt lên vớt hết lên thế nào vớt cụ đi Ôi em thế này thắng rồi ăn nốt mấy miếng đấy đi nhỏ quá thế không bớt trăm đấy <laughs> rồi ok đây, phần thắng đã thuộc về à, thằng điếu cày các bạn nhé 500k của mình các bạn nhé trở tiên được ăn được tiền sướng cảm giác thật là hạnh phúc <laughs> đếm xem đủ chưa 400k anh ạ 500k rồi có 400k vừa bảo anh em 500 k rồi 400 rồi biết làm sao được Thì tao để đấy xong thì anh vừa rơi rồi chân nước như thế nào đấy nhá không có nhá chúng mày tao vừa để xong rồi giờ thì thế nào nữa thôi anh vừa phải thôi <laughs> mày kiểm tra thằng bảo sky thế nào có hai thằng mình ngồi gần nhau như anh đứng đây làm sao mà anh bớt được chúng mày đây ờ, túi quần đây ai lấy của anh Ừ. có khẩu trang chống dịch vẫn còn trong túi này anh cầm này này có từng quần nhá rồi đói anh nhân đi Ôi, còn này mất rồi Mà Thôi nha, ăn Thế rồi tìm lại kỹ như thế nào Ôi, Em đùa đấy Thôi à. cho em một 100 nhé Mày lấy à? Vâng Em Tao tưởng anh Nhân đưa cho bốn trăm, Thôi cho em nha Lần sau phải uh, <laughs> xin xin đồng hoàng nhá, không phải kiểu đấy nhá <laughs> trêu tí nào thì phải căng căng nhá <laughs> Ok các bạn nhé, vậy là thử thách à, ăn mì à, trứng nấu với coca đã xong nhá Phần thắng đã thuộc về à, thắng điếu cày đã giành được 500k của mình nhưng mà Bảo Sky lại xin lại được 100 các bạn ạ Ok để không làm mất thời gian của các bạn thì video của anh em mình đến đây là kết thúc nhá Nếu các bạn thấy hay thì hãy đừng tiếp một lượt like, share, subscribe kênh cho em anh em mình nhá Xin chào tất cả mọi người